giới thiệu với các bạn là các cái loại trục lắp thay thế cho cầu à, điện cầu xăng nhé ở đây thì à, có tất cả các cái kích thước khác nhau đây là lắp 6 răng này tim ốc 8 x 11 này đấy và loại à, lắp dành cho cầu 5 ốc này đây láp này là láp dành cho cầu 5 ốc này nắp dành cho cầu 5 à, à, à, ốc thì có các loại là 50 cm này 55 này 63 này 68 này còn là láp 4 ốc thì có các loại là 36 40 45 48 59 64 và 69 kích thước thì được đo đến đầu mặt này các bạn nhé kích thước thì được đo đến cái đầu mặt này đối với cái loại này thì à, đi kèm thì à, vòng bi luôn thì à, kích thước cũng được đo đến cái mặt này từ đầu trục từ đầu trục được đo đến cái đầu mặt này nhé tim ốc này là 811 này à, khoảng cách à, từ mặt này đến vòng bi là 5 cm này đấy vòng bi này là vòng bi à, vòng bi này là vòng bi 6206 các bạn nhé vòng bi 6206 là nó đi kèm vòng bi luôn cái này nó theo tiêu chuẩn rồi đấy thì một số các cái kích thước là như vậy thì hầu như là các bạn à, thay thế thì cứ mua cái loại này à, bên em có các cỡ như thế nhá đấy các cái kích thước thì bên em có để ở đây đấy các loại trục này